Yo và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của tôi Và hôm nay là bài review của tôi với Access Figuarts Kamen Rider New Dino Tôi sẽ nói sâu về tiểu sử của Kamen Rider New Dino nhé Thì người hình xuyên thành Kamen Rider New Dino chính là Nogami Kotaro Cháu trai của Nogami Ryutaro trong uh, series Kamen Rider Nano thì Kamen Rider New xuất hiện lần đầu trong movie Kamen Rider Dino Final Countdown còn lý do lý do xuất hiện thì um, tôi nghĩ là các bạn nên xem uh, cái movie à, Final Countdown để mà um, biết rõ hơn ấy tại vì um, tôi thấy movie của Nirano uh, movie của movie Final Countdown tôi thấy cũng khá hài hay ấy, nên là tôi nghĩ các bạn nên xem ấy. các bạn nên xem để có thể nắm rõ được cái um, nội dung chứ tôi cũng không thích spoiler um, các thứ thì um, khác với Dano khác với Dano thì Neurono chính là sự kết hợp giữa Zernos và Dano còn lý do tại sao thì um, cái bell của Neurono được uh, sử dụng lại từ uh, cái bell của Dano một số form thì uh, ví dụ như strike form thì nó vẫn các Imagine khi nhập vào uh, Neurono thì uh, sẽ trở thành vũ khí giống như là Commander Zernos um, Zero form vậy um, và chỉ có duy nhất uh, Delete nhập vào à, uh, Kotaro thì mới chuyển thành Kamen Rider Nirano Vegaform thì um, theo tôi nghĩ thì đó chính là à, theo tôi nghĩ thì Nirano chính là sự uh, kết hợp giữa Deno và Zeronaut từng nghĩ là vậy đó thì đây chính là mặt chính của sản phẩm chúng ta có thể, thì um, cho bạn nào chưa biết thì um, con uh, này đó là nó đã sản xuất từ 10 năm trước cho nên là các bạn có thể thấy là cái hộp nó nhìn cũng khá là cũ rồi đấy các bạn nhìn là mép mốt rồi sườn các thứ nói chung là nó đã từ hơn 10 năm trước rồi nên là tôi cũng thông cảm được thì uh, chúng ta sẽ có được uh, ở đây thì là bên trong sản phẩm luôn nhưng mà tôi đã bóc ra cái hộp từ video unbox rồi và các bạn có thể coi lại nhé thì ở đây chúng là chính là hình ảnh của Commander Rider New Dino Strikeform logo Bandai um, đây thì là logo của um, cái movie um, Commander Rider Trilogy uh, à, Trilogy Blue theo như tôi nhớ là vậy thì đây chính là phiên bản Trilogy version nhé đây chính là logo của Toei tên sản phẩm logo Access Figures thì à, cái này nó chỉ là một số phần giới thiệu thì các bạn có thể pause lại để đọc nhé bên này bên này và bên này chính là tên sản phẩm còn dưới này thì uh, nó block là thì tôi cũng không muốn đề cập nữa thì mặt sau này chính là một số post cơ bản của Commander Nintendo thì bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính là Commander là em uh, uh, lần này nhé thì đây chính là em Exodus Extra Commander Nintendo sau khi bày ra cái hộp và thật sự tôi khá bất ngờ về cái chất lượng của em hàng lần này đấy mặc dù đã hơn 10 năm rồi nhưng mà chất lượng vẫn khá là tốt từ phần ngoại hình màu sắc và biên lực động thật sự thật sự tôi phải nói là em này làm quá tốt bàn này thật sự làm quá tốt với em Ficos này ngoại trừ cái phần đèn Dengaster ra thì tôi thấy mọi thứ đều khá là ổn từ phần màu sơn cho đến um, biên độ động của thật sự tôi thấy quá là ổn trong một em có đã hơn 10 năm tuổi này không phải khá là ổn mà là quá tốt rồi nhưng mà đến thật sự là đến bản um, 2.0 thì thật sự tôi vẫn chưa uh, thật sự tôi không thích mấy con 2.0 của dòng Deno đó là vì um, cái phần đùi của dòng Deno 2.0 nó làm nó làm to vãi trưởng nên là thật sự tôi cũng thích có chỉ có như vậy thôi về phần pin đầu cơ động thì đầu tiên chúng ta sẽ có được uh, phần đầu và cổ trên hai cấp cầu và các bạn có thể xoay được 360 độ như thế này có thể nhìn lên được bao nhiêu đấy khá là cao và nhìn xuống cũng khá là tốt nghiêng sang trái và nghiêng sang phải phần giáp ở đây thì nó là một hốc bi cho nên là các bạn có thể di chuyển lên xuống sang trái sang phải và có thể di chuyển rất là linh hoạt phần vai là một khớp cầu có thể đưa ra có thể đưa ra phía trước sau lên và xuống thì các bạn có thể thấy là nó vẫn làm được có thể xoay được 360 độ tay có thể đưa ra được tầm bao nhiêu đây bắp tay có thể xoay tay gập trên hai khớp mặc dù gập trên hai khớp nhưng mà nó cũng chỉ được có hơn 90 độ nên tôi thấy cũng chỗ này nó cũng chưa lắm cổ tay ở đây nó sẽ có một không gập và ở đây trên này trên này nó sẽ có một khớp cầu và có thể xoay được rất là thoải mái phần eo trên và eo dưới có là một khớp cầu cho nên các bạn có thể xoay được như thế này có thể xoay qua xoay lại như thế này và không thể xoay được 360 độ do nó bị cấn ở phần bèo ra phía trước sau nghiêng sang trái nghiêng sang phải khá là tốt phần giữa Dengaster thì nó có thể di chuyển được di chuyển ra phía trước sau và có thể di chuyển lên được một tí như thế này nhưng mà mong cũng phải cẩn thận tại vì tôi thấy cái chỗ này nó cũng rất là dễ bị bung ra cho nên là mong cẩn thận một tí nhé chân khi đưa hết về phía trước và sau nhưng mà đây là nó vẫn chưa có chưa bật các bạn chưa sử dụng gimmick của em hàng lần này thì um, đối với dòng denon nói chung thì nó sẽ có một cái gimmick thì um, không biết cái gimmick này thì các bạn chơi đám um, Mercedes 2.0 như kiểu con Freedom 2.0, Justice 2.0 hoặc là con Providence và con Eclipse yeah. Dạ. thì cái khớp của con này cũng y hệt như vậy thì à, nó là nó là như thế nào thì à, các bạn có thể kéo xuống như thế này đấy và các bạn thấy là kéo xuống thì à, nó nhìn nó không được tự, tự nhiên cho lắm à. như tôi đã đề cập ở phần ở đầu bài review thì um, thời điểm 2011 2010 2011 thì um, Bandai vẫn đang chú trọng về phần biên độ cơ động nên là họ cũng ít quan tâm về phần ngoại hình lắm kiểu như họ vẫn ít quan tâm về độ tự nhiên của con figure và nhờ đó thì các bạn có thể đưa chân ra phía trước được tâm này phải nói là khá là tốt á đưa ra phía sau Úi dồi ôi đỉnh vãi Đây là phần sạc chân khi các bạn chưa sử dụng gimmick đây là phần sạc chân khi các bạn đã sử dụng gimmick của em Figuas New Bắp chân có thể xoay Phần chân là một khớp đôi các bạn thấy là gặp nhìn nó cũng khá là tự nhiên ha và khi mà các bạn gặp lại thì phần giáp ở đây nó cũng sẽ được tách ra đó các bạn thấy không nó sẽ tách được nó sẽ được tách ra như thế này còn bàn chân khi đưa về phía trước và sau nghiêng sang à, trái nghiêng sang phải và có thể xoay được 360 độ mũi chân thì có thể bẻ lên và xuống thật sự tôi có thể nói là biên độ cơ động của em uh, phải nói là quá đỉnh luôn thật sự ấy quá đỉnh quá đỉnh như một con hàng từ 10 năm về trước thì đây chính là tất cả phụ kiện đi kèm với em Commander Nirano Strikeform bản Pallavi thì đầu tiên chúng ta sẽ có được um, cái món này thì món này là Uratazao thì đây chính là dạng vũ khí dạng vũ khí à, vũ khí dạng cần câu có thể chuyển đổi có thể thay đổi độ dài thì um, đây chính là uh, Uratazao chính là cách chơi chữ của uh, Urat uh, Urataros là tên của uh, cái uh, ông uh, Imagine màu xanh này nè và chữ uh, Siri Siri dao chính là cần câu tôi không biết là cái ngữ pháp tiếng Nhật của tôi có đúng hay không thì à, nếu mà sai thì bạn các bạn có thể um, sửa lại, sửa lại giúp cho tôi nhé tại vì tôi không học tôi không biết gì về ngữ pháp tiếng Nhật hết cho nên là thật sự có thể cách đọc của tôi sai cũng nên thứ hai chính là cây kiếm này thì um, chắc chắn là chúng ta đã quá quen thuộc rồi tại vì cái kiếm này là luôn luôn đi kèm với uh, Kotaro và đây chính là món vũ khí gọi là món vũ khí ruột của Kotaro cũng được thì đây chính là khi uh, Teddy ở dạng vũ khí đây là một cái kiếm nó kiêm luôn cái cái à, cái chức năng cái súng luôn các bạn có thấy một cái nòng ở đây thì đây chính là uh, Kin, Kinta Ono thì đây chính là một vũ khí chặn rìu uh, khi mà Kintarot biến đổi cùng với Kamen Nidano thì uh, Ono chính là nó chính là sao nhỉ theo tiếng nhật thì ono chính là cái reel thì từ ono này nó được xuất hiện một lần nữa ở trong commander rider Dana, à, commander geo thì um, ono chính là dạng uh, reel của commander gaze tiếp theo chúng ta sẽ có được một cái uh, đèn caster và tôi vẫn không thật sự là tôi vẫn không hiểu tại sao là nó lại đi kèm với uh, đi kèm với em Nirano, Nirano tại vì trong phim tôi chưa bao giờ thấy uh, uh, Kotaro sử dụng cây cây này và thật sự là thứ nhất là nó rất là thừa thải thứ hai là nó thiếu màu trầm trọng luôn thì um, tất cả phần họa tiết trên cây Dengasher nó thiếu màu trầm trọng và nhìn thật sự nó cũng khá là xấu không những thế nó còn lan qua cây Dengasher được gắn ở hai bên váy nữa các bạn thấy là nó không có tí màu nào nhìn nó xấu vãi trưởng ra thì các bạn đổi tí để tôi à, lấy cái đèn gasser của cái con Cameron Kamen Rider Deno cho mong xem nhé Ở đây tôi có được cái à, đèn Dencaster của Kamen Rider Deno Wingform Thì bây giờ tôi sẽ so sánh màu sắc của nó với của Nirano nhé Đây, tôi zoom lại nhé. mong đợi tí Đây các bạn đã thấy là màu sắc Màu sắc thì thật sự là con này sơn đầy đủ sơn đẹp hơn trong khi con của Newton con à, còn cái đèn show của Newton thì nó nó đen nó đen thật sự là nó thật sự tôi không thích cái việc mà Bandai làm như thế này nhìn vào thì tôi mới biết là Bandai lười biến như thế nào trong việc à, thiết kế phần phụ kiện cho Nintendo Camera Nintendo các bạn đã thấy là nó sai màu trầm trọng luôn đấy nó sai trầm trọng bên này nó cũng y hệt vậy luôn đấy các bạn thấy không nó khác nhau một trời một vực luôn á nhưng mà nếu như mong nó đen như mấy cái cục của con Sodo vậy thật luôn nó đen như nó đen như kiểu phụ kiện của con Sodo chúng ta sẽ có được à, hai bàn tay cầm vũ khí thì bàn tay này thì à, để cầm được à, cây cây của Teddy và cây của ông Urataros thì lát nữa tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cầm tiếp theo là một bàn tay này thì bàn tay này là kiểu bàn tay búng búng mà kotoro hay gọi Teddy thì ở đây chúng ta sẽ có được một bàn tay mở to như thế này thì các bàn tay này để cầm được cây rìu hai bàn tay mở hai cái à, đựng đèn gasser nhưng mà nó nó đã được tháo ra và cuối cùng là một cái rider pass thật sự là tôi thấy khá là nếu mà ba này đã cho một cái rider pass rồi thì tại sao họ lại không cho cái bàn tay mà để cầm rider pass này thật sự tôi không thật sự tôi thấy khó hiểu vậy kiểu những cái mà thừa thì ban Bandai đưa vào còn những cái mà thật sự rất cần ví dụ như cái bàn tay cầm rider pass thì thật sự bàn tay không đưa vào vô lý vậy thì tôi sẽ thay đổi bàn tay cho Kamen Rider như nhé thì ở đây tôi sẽ à, sử dụng bàn tay mỡ tháo tay cũ ra thật sự nó khá là cứng ấy. sau đó mong gắn cái bàn tay mong muốn gắn vào à, hơi khó nhỉ đấy vậy là xong rồi đấy. thì để thay đổi được phần váy gỡ đen cá Gasser thì các bạn hãy làm theo các bước như sau nhé đầu tiên là các bạn tháo cái phần váy ở đây ra sau đó các bạn gắn cái phần váy mông phần váy đã gỡ gắn vào rồi đã xong thì bên này nó cũng tương tự như vậy tháo ra gắn vào vậy là xong thì để sử dụng được cây rìu Kinta Ono thì các bạn hãy làm theo các bước như sau đầu tiên là mong sẽ tháo cái bàn tay bàn tay này ra nhé sau đó các bạn à, gắn cái phần bàn tay à, to nhất vào thì bàn tay đây chính chính, chính là cái bàn tay này nhé đây hơi khó nha tôi cầm tôi, tôi cầm hơi rung gắn vào ờ, khó phết cuối cùng là các bạn sẽ gắn cái Kinta Ono này vào vậy là xong thì để công được ba loại vũ khí này thì à, thì các bạn hãy làm theo các bước như sau nhé đầu tiên là các bạn sẽ sử dụng tay cầm vũ khí gắn vào sau đó các bạn à, gắn à, một trong ba món này thì để cất được cái kiếm của Teddy ra phía sau lưng của Camarada Nidano thì à, các bạn hãy làm theo các bước sau đây nhé đầu tiên là các bạn sẽ tháo cái phần phần part ở đây ra sau đó các bạn gắn cái plug này vào lưng của em uh, à, Nirano gắn cái kiếm thì các bạn à, các bạn phải lật ngược nó lại nhé xoay như thế này sau đó các bạn nhét vào đó vậy là xong tổng kết lại thì cá nhân tôi thấy Access Focus Camera Nintendo uh, à, Strikeform phiên bản Trilogy là một sản phẩm khá đáng mua cho những bạn nào là fan của dòng Nintendo nói chung và fan của Commander Nidano nói riêng thì đầu tiên là phần ưu điểm thì ưu điểm thì chắc chắn tôi đã đề cập ở đầu đầu bài review rồi chính là pin cái động rất là cao cũng như là rất nhiều phụ kiện um, còn về phần nhược điểm như bao nhiêu dòng um, accessories khác thì um, con này vẫn rất là dễ bị trầy sơn cũng như là việc um, rất là dễ bị gãy phần sừng ở trên đầu và tất nhiên là sẽ có phần thiếu màu của hai bên cây đèn Gasser mà tôi đã đề cập ở phần phụ kiện nữa thì à, cách khắc cách khắc phục phần đèn Gasser thì các bạn chỉ cần um, dùng sơn cọ và tô lại những cái phần bị thiếu màu đó là được thì chắc chắn là màu nó sẽ đẹp hơn thì à, đó là tất cả những gì mà tôi muốn đề cập ở trong bài review tuần này nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể um, bấm like và subscribe để tôi có động lực làm nhiều video hơn nhé còn nếu các bạn không thấy hay thì các bạn có thể comment bên dưới để tôi có thể um, biết cách để mà khắc phục lại um, phần lỗi mà tôi đã sai ở trong video này Ok thì à, cảm ơn các bạn đã xem hết video bây giờ thì à, chào tạm biệt bye